pháp thực hành thiết thực cụ thể giúp khắc phục tập luyện phương pháp tập gym đúng chuẩn duy nguyễn thol À, xin chào các bạn đến với chương trình Vlog thực hành ngày hôm nay của Duy Duy tiếp tục qua chủ đề là phân tích cái à, việc cắt cơ tay sao cho hiệu quả video trước thì duy đã uh, truyền tải đến các bạn kỹ thuật cắt cơ tay sau những cái đúng và những cái sai những cái tránh và những cái nên à, nên nên tập để chúng ta có một cơ tay sau đẹp tốt bằng cái kỹ thuật là tricep rock thì bây giờ cái tricep rock đó, bạn phải đến phòng gym mà mới tập được còn bây giờ uh, duy sẽ uh, chia sẻ đến các bạn một kỹ thuật nó đơn giản hơn đó là với dumbbell à, với dumbbell các bạn có thể à, tập là vừa to nè vừa cắt nè trong cùng một bài tập luôn với những thiết bị đơn giản này thì các bạn hoàn toàn có thể tập tại nhà không cần phải đến phòng gym và bây giờ mời các bạn theo dõi đó là kỹ thuật tricep dumbbell kết bắt và bây giờ à, Duy sẽ tập với kiểu truyền thống quỳ quỳ một chân trên ghế chống nha đây là cách tập để to cơ khi mà tập để to thì các bạn nên tập như vậy như tập trước thì phân tích sau nha mà dùng cái tay là nó không thẳng nha số rep chừng 8 cái thôi tập tạ tương đối nặng khi mà tập nặng như vậy thì nó sẽ to cơ và bây giờ mà tiến hành đổi bên không nghỉ đó là cái động tác là phải free quay mà nhìn này nha cái cùi chỏ gì đâu đúng chỗ đâu mà nó đi từ vị trí này lên đây đó Thấy không điều đó cực kỳ là quan trọng tập với tạ nặng mà ở cái động tác này nó hay hơn chỗ á nó tập trung nó phát triển cái cơ càng trong nha các bạn cơ ờ, tay sau các bạn sẽ có những cái càng càng ngoài càng trong thì cái cơ này tập trung và phát triển phía trong này đó chứ trong đây nhiều hơn thì bạn nào bị cần trong méo á cần phải tập cái bài rất là nhiều à, theo cá nhân của Vĩnh giá đó thì cái bài tập tricep dumbbell kickback là một cái bài tập cơ tay sau mà tốt nhất với cái tạ dumbbell này cái tạ dumbbell bạn sẽ có những cách tập khác nhau nhưng ở cách tập này nó sẽ cho bạn tác động đến cái cơ tay sau nó nhiều nhất nó ăn vô cơ tay sau trực diện nhất những nhóm cơ liên quan ít hơn bài tập này nó thích hợp cho cả nam và cả nữ thì cách tập vừa rồi là cách tập to cơ tay sau còn bây giờ để cắt cơ tay sau thì cách tập chúng ta nó phải khác chút thứ nhất đổi tạ tạ cho nó phải nhẹ nhàng lại nha tạ chỗ này cắt sao nổi tạ có để ai cắt cắt thôi chứ duy cắt cũng nổi đâu các bạn rồi bây giờ đối với tạ này á tạ nhẹ thì chúng ta tập nhẹ nhiều hơn tập nhẹ hơn chúng ta vung cái tay ra sau khóa cốt luôn nha các bạn Bạch. để cho nó căng nhất để cho nó căng nhất cái cơ tay sau chỗ này và chúng ta cắt trên số rep trên 12 để tác động tới cái vùng mở của cơ tay sau để cho nó tan mở đi đó, để cho nó săn chắc lại cái cơ tam đầu tay sau kết hợp với chế độ ăn kiêng và bộ ba thành tắm nha nhìn này nha thẳng ra không bung thẳng trời luôn à, à, bằng sát luôn à, thẳng trời luôn nha à, à. tập còn phải có lửa à, nó cũng vẫn đi quay của chỏ nhưng mà thẳng lên trời luôn ba càng nó vô càng trong chừng bảy phần trăm rồi đó à, à. À. À. à. đừng ngại ngùng lên trời luôn hơi lố các bạn hơi lố là hồi nãy là duy mặc dù lên trời nhưng mà là dùng quán tính tức là dùng cái sự chuyển động của tạ của bật hơi lố nha không có lố như duy nha các bạn giờ không lố nè làm lại gì thôi nè đó đứng dậy ừ, đúng rồi ừ. đó vậy mới được nghe không có bún đùng đùng như nãy nghe mấy cái mệt chứ trời không có stand perform khỏi làm luôn đó là cách tập truyền thống đúng không tất nhiên chúng ta trong những hoàn cảnh khác nhau chúng ta phải áp dụng bài tập này cho nó nhanh cho nó lại lẹ chứ không phải lúc nào cũng xách ghế ra giờ chơi trên cũng bao rắc luôn xin lỗi các bạn lú đùm bèo rắc ví dụ như bây giờ phòng game các bạn à, không có ghế đi các bạn có cái à, đùm bèo rắc này thì chúng ta bút trong này luôn chứ đi làm gì nữa khiên ra khiên vô cho nó nặng như vậy nó tốn thời gian nữa đúng không thì chúng ta chỉ chơi trong này thôi đàn ông mà mình đẹp là mình phải tự tin mấy bạn đó đúng không đứng đứng sao đẹp đứng rồi ok đứng không nó đẹp chưa nhìn đồng kiếm mà sói ca nha rồi giúp nó giả bộ bốn năm cái hồi đổi bên đó không tập tập thiệt nha cái này là tại duy đang làm clip gì làm cho nó ngắn đó chứ tập là phải tập 12 trên 15 nha chứ không phải coi cái clip này thấy nhiêu bữa có bốn cái vô cái bữa bốn cái đó anh kia sao tay em nó uống không mà nó không có nó không có săn ô luôn á tập mà ví dụ như bạn có uống bộ ba thành tánh mà bạn tập không đúng kỹ thuật á thì cái hiệu quả nó cũng có cao đâu nó được chừng bảy tám điểm mà mà đã mình là bảy tám điểm rồi khá rồi giờ ráng loại giỏi xuất sắc chín điểm rưỡi mười luôn nha rồi quần tay hát là với quần bơi nha bạn được comment quần bơi đấy nha quần à, thể thao Thế hàng online dùng để tập kim Nhăn tới quần phải nhớ Tập nhiều chuyện Không, chân đẹp Đùi đẹp Da trắng, đầu gối cũng có thẹo Chân ít lâu Mặc cái quần này có gì sai Đúng không? Không có gì sai hết á Các bạn mà chê quần của Di á Là các bạn rất là tầm bậy nha Rất là ga tô Mà cái tính đó là không hề tốt không hề tốt đâu đúng không mình phải tìm kiếm cái sự khác biệt mình phải tìm được cái gì đó độc đáo nó mới mang lại thương hiệu fan của lần. đó đã đầu tá đây nãy quên chị một tay chống lên tạ trên, trên giá nha không chống trên cái này nha chống cái này nó trật một cái ăn cho đủ cái răng luôn á một tay chống lên giá cái tay đó là quan trọng chống lực vô chân trụ vững chân chân trụ vững uy nghi đầy sức mạnh bế bồng em trong khí trời xe lạnh ấm môi hồng thêm buổi tập cô đơn nè kéo nha nè không phải là bữa nha bạn kéo giữ lên à, cái giữ nó mới nóng quá à, quá lớp đại đi bảo đảm tập chừng ba bóng xét về quăng cái tay luôn bữa sau mới biết cho mà tay bữa sao nè bạn dơ lên vậy thôi nó bao nhất đi massage đó mà em út nặng nặng như thôi là ốm lắm bạn giờ nặng nặng đi đau đỏ lắm tập đúng mà còn tập bóp vẫn đau chứ em tập tầm bảy rồi thì hiện đây mới nói có những bạn rất là thông minh học một biết mười nó thôi giờ cắt đúng không anh em bữa luôn lần hai cục cho nó lẹ anh các bạn chơi nè em trên trần cao rồi em không còn chống vô đâu nói chung về lý thuyết thì bạn cũng sai hết tiết kiệm luôn tập hai tay nhanh hơn một tay nhưng mà nó không có đúng ở trong cái hoàn cảnh này các bạn đó là khi các bạn tập một hai tay như vậy á cái sự tập trung cho tay này nó không cao bạn đầu tư cho tay này nó không tốt ở đụng mèo nó có cái diệu kỳ gì đó bởi vì nó có cái bài này đúng không attracting đúng không đừng bẹp con và đó là tricep kickback là tricep kickback một tay chứ không phải là tricep kickback mà hai tay thì với một cục tạ dumbbell thôi các bạn hỏi anh Duy Nguyễn ơi ở nhà đó em tập tay sao thì đó anh chỉ mọi người đó ở nhà mà tập tay là hai bài là thôi là đủ á mua cục bự cục nhỏ tập cục bự trước để cho nó bự cơ bốn set bự xong rồi tập cục nhỏ được không được sống được hoặc là bạn có thể thêm những bài như vậy chỉ rồi trong video kia chỉ rồi đúng không tại sao đó còn nếu mà tạ nặng quá thì chơi vậy đó là những bài tay sao rất là đơn giản tập ở nhà thì cái giải pháp này là gì vô phòng game á vô phòng game em vô thl á đóng một tuần ba ngày tập gì vú đùi lưng ba bài này tập phòng game hiệu quả hơn còn mấy thằng cóc ổi mí game vai với tay đúng không với bụng đúng không hòm game về nhà tập tại sao duy nói như vậy tại vì duy đang hướng tới một đối tượng á là tập gym là gì nhân viên văn phòng và học sinh sinh viên học sinh sinh viên và nhân viên văn phòng cái quỹ thời gian họ cố định quỹ thời gian họ dành cho công việc rất là nhiều thì cái quỹ thời gian dành cho tập luyện nó ít lại thì chúng ta phải biết cái cách tập đó thì duy thông qua cái video này chia sẻ những gì mình biết và chia sẻ những cái gì mà duy cảm thấy nó phù hợp với những đối tượng mà khách hàng mình hướng đến đó là gì nhân viên văn phòng nội trợ rồi ai nữa sinh viên doanh nhân các kiểu còn các bạn à, khác ăn rồi tập không á thì các bạn muốn tập gì nào tập bạn muốn tập tập phòng gym không tiếng gì nha tập chi nữa các bạn đã rảnh mà thì các bạn tới phòng gym rồi tập còn các bạn nào bận á thì có thể tham khảo một số cái cách mà Duy Nguyễn tôi vấn nãy giờ thì chương trình video ngày hôm nay xin được khép lại đây cảm ơn các bạn đã theo dõi hãy subscribe kênh nhé hãy like nhé hãy chia sẻ cho gia đình cùng xem nhé cảm ơn các bạn đi bên em nhưng bên ta vô hồn khuya xa ôi đâm beo khi mong công tay nắm thần cha điều nhạc ngất ngây đôi ta phua quá tình yêu tình tứ bên trên miêu cardio đôi ta chung tay cùng phân đấu hôm nay đời gì mơ ban lính chẳng nề hà ngày khó đâu